À, chứng khoán phái sinh là một chứng lĩnh vực cực kỳ hấp dẫn dành cho tất cả mọi người. À, tuy nhiên thì cái việc để đầu tư chứng khoán phái sinh thành công thì không phải ai cũng tham gia đầu tư chứng khoán phái sinh đều thành công hết. Bởi vì nếu chúng ta thử đặt câu hỏi là, là à, đầu tư chứng khoán phái sinh và đầu tư chứng khoán cơ sở thì rõ ràng phái sinh có thể khó và gì ạ? Nó thực sự là rủi ro gấp đến 10 lần so với đầu tư chứng khoán cơ sở Hello, xin chào quý vị và các bạn. À, trong cái buổi chia sẻ hôm nay, à, Dũng muốn chia sẻ cho anh chị em là những cái chiến lược để các bạn có thể tìm hiểu về đầu tư chứng khoán phái sinh bằng cách căn bản. À, cái trước khi mà chúng ta nói về à, chiến lược để đầu tư chứng khoán phái sinh bằng cách căn bản, thì nếu các bạn nào đang đầu tư chứng khoán cơ sở thì đây cũng là cái cơ hội để các bạn có thể học về phương pháp ứng dụng VSA, đó là phân tích kỹ thuật dựa vào ba quy luật quy luật khối lượng giá đó là quy luật cung cầu quy luật thứ hai là quy luật nhân quả đó là nguyên nhân nào tạo ra kết quả đó còn quy luật thứ ba đó là quy luật nỗ lực thành công đó là à, cổ phiếu cần phải được tích lũy trước khi bắt đầu bước vào xuống tăng thế thì ở đây chúng ta thấy là VSA có áp dụng được forex không có được áp dụng phái sinh không có áp dụng những cái chiến lược mà chúng ta đang đầu tư dù vàng dù là gì ạ forex dù là những chứng khoán mỹ hoặc là tất cả những chứng khoán thì VSA là một trong những hệ thống mà à, có thể áp dụng được tất cả các phương pháp tuy nhiên thì để áp dụng và vào chúng ta thực tế thì chúng ta cần phải có những chiến lược chúng ta cần phải có kế hoạch cũng như là tìm hiểu sâu về VSA vậy để cho chúng ta hiểu rõ về đầu tư chứng khoán phái sinh như thế nào trong việc đầu tư cơ sở thì Dũng có một số cái lời khuyên dành cho anh chị em để chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc này là việc rất quan trọng cái lời khuyên đầu tiên cho tất cả anh chị em đó là gì ạ nếu chúng ta đang đầu tư chứng khoán cơ sở bị lỗ hoặc là chúng ta đang bị lo lắng sợ hãi hoặc là bị cảm xúc do một yếu tố nào đó có thể vì gia đình về các mối quan hệ xung quanh chúng ta thì ở thời điểm này chúng ta không đầu tư chứng khoán phái sinh à, vậy thứ nhất là gì ạ khi mà tâm lý chúng ta đang ở trạng thái gì ạ nó không gì ạ không ờ, được bình an thì đầu tư bất cứ gì nó cũng đều là thất bại nên đầu tiên trong các đầu tiên đó là chúng ta cần phải à, gì ạ chúng ta cần phải dừng ngay cái việc đầu tư trụ quạt vệ sinh đấy là nếu các bạn nào đang đầu tư trụ quạt vệ sinh mà dù là các bạn có thành công dù các bạn có chiến lược dù giờ các bạn có gì ạ à, kế hoạch rất là tỉ mỉ chúng ta cần phải nắm rõ cái điều này không phải là Dũng đưa ra là à, khuyến nghị để các bạn đầu tư đâu ạ cái điều thứ hai cái điều này cực kỳ quan trọng đó là đầu tư chứng khoán vệ sinh ấy, mà nghe theo người khác Dũng ở đây Dũng sẽ chỉ cho chúng ta những kiến thức để chúng ta đầu tư thôi còn cái việc mà không có khuyến nghị gì cả nên ở đây dũng muốn nói anh chị em đó là các bạn là nếu các bạn nghe theo người khác đúng không nghe theo người khác nghe theo các chuyên gia thậm chí là tất cả những cái rút kín rút hở ở đây thì rõ ràng là đây là một trong những cái lý do khiến phần lớn đến 8 đến 90 98 phần trăm các nhà đầu tư chứng khoán phái sinh cháy tài khoản các bạn nhớ nhá phần lớn các nhà đầu tư chứng khoán phái sinh đi nghe theo rút kín rút hở Dũng nói điều này là nhiều người sẽ không thích vui đặc biệt là những các bạn là đang khuyến nghị sẽ không vui và thậm chí là có thể có những cái câu nói không được tích cực đây các bạn có thể đúng một lần hai lần ba lần thậm chí là năm lần như lần thứ sáu là các bạn có thể cháy tài khoản các bạn có thể đúng 9 lần như lần thứ 10 các bạn cháy tài khoản nên ở đây cái điều đầu tiên thì các bạn Dũng muốn nói anh chị em đó là không nghe theo bất cứ cái ông nào cả tại vì thực tế là những người khuyến nghị các bạn đó trong đầu tư phái sinh thứ nhất là thường họ không được giao dịch à, thường họ giao dịch cái kết quả họ chia sẻ à, với các bạn à, thường là họ đưa ra phần lớn nhé phần lớn là họ đưa ra gì ạ đưa ra những cái à, cái uh, giao dịch của người khác còn thực tế là họ vừa khuyến nghị họ vừa khuyến nghị các bạn họ vừa giao dịch thì theo các bạn có thành công đúng không ạ hello nếu các bạn thấy rằng là nếu đầu tư phái sinh mà vừa khuyến nghị mà vừa lại giao dịch thì có thành công không cái điều này không bao giờ thành công được đấy Dũng ờ, phải nói cho các bạn ờ, biết là ờ, hiểu đơn giản là nghe theo các chuyên gia nào đó mà đầu tư phái sinh theo các lệnh như vậy thì thực tế là đi cóp lệnh người khác để bắt chiếc thì đây là nguyên nhân thất bại phổ biến nha đây là khuyên mệnh phát hiện thất bại phổ biến của phần lớn các nhà đầu tư nên chúng ta có thể thấy rằng là không nên đờ nghe theo người khác à, lời khuyên thứ ba đó là gì ạ trước khi chúng ta đầu tư phái sinh á, để nó không bị áp lực thì chúng ta đầu tư chỉ một đến hai hợp đồng thôi à, lý do tại sao phải một hai hợp đồng bởi vì thực ra cái công cụ phái sinh nó có rất nhiều công cụ đặc biệt những công cụ quản trị vốn quản trị rủi ro và đặc biệt nữa là chúng ta cần phải làm quen với hệ thống giao dịch mà chúng ta làm quen các bạn hiểu không ạ chúng ta cần phải làm quen cái công cụ của cái hệ thống mà các bạn chẳng hạn nếu các bạn đầu tư ở HCM thì bạn cần phải làm quen các hệ thống của HCM nếu các bạn làm quen của gì ạ PVS thì các bạn phải làm quen hệ thống của PVS và nếu các bạn làm uh, đầu tư SI thì các bạn phải làm quen thanh thạo các hệ thống đó bởi vì các bạn sai lệnh từ long sang sọt là các bạn đã gì ạ dính đòn rồi nên đây có một lời khuyên tiếp theo đó là đầu tư ít thôi nếu mà để chúng ta gọi là đầu bắt đầu đầu tư phải làm quen thế là khi mà làm quen rồi thì có một số bạn có hỏi là vậy học kiến thức trước hay đầu tư phái sinh trước thế thì ở đây Dũng có muốn chia sẻ các bạn là nếu mà chúng ta đầu tiên mà học đầu tư phái sinh á thì các bạn cần phải có chiến lược trước bởi vì nếu các bạn đầu tư mà các bạn cứ mua để cho nó quen á thì rõ ràng chiến lược chúng ta bị gì ạ chiến lược đầu tư phái sinh chúng ta bị làm gì ạ bị uh, chúng ta gọi là không có chiến lược nên chúng ta phá kỷ luật mà cái kỷ luật này nó tạo ra thói quen mà khi chúng ta bị thói quen thì sau này chúng ta học chúng ta cũng bị phá kỷ luật nên chúng ta gọi là cái lời khuyên thứ ba đó là chúng ta cần phải trang bị cho mình những kiến thức trước phải có kiến thức trước thì chúng ta mới gì ạ mới đầu tư tức là khi mà chúng ta có kiến thức chúng ta có hệ thống chúng ta cố kế hoạch đúng không phải có kế hoạch à, rủi ro bao nhiêu lợi nhuận bao nhiêu và đặc biệt là đầu tư theo khung thời gian nào 5 phút hay là 15 phút hay một tiếng hay bao nhiêu đó chúng ta phải làm quen với hệ thống đầu tư đó còn khi mà chúng ta thấy rằng nghe ngoài kia họ đưa ra rất nhiều các gì ạ à, mánh khóe cái điều này Dũng đã nói rồi tại vì cái việc mà Dũng đang muốn hướng dẫn anh chị em xem là cái công cụ VSA nó mạnh mẽ như thế nào và chúng ta có thể ứng dụng được trong phái sinh thì nếu mà ứng dụng được trong phái sinh thì rõ ràng trong đầu tư chứng khoán nó cũng rất đơn giản đúng không nên để Dũng muốn đưa cái này vào đầu tư phái sinh hoặc là các bạn nào đầu tư về uh, gọi là chúng ta gọi là hàng hóa thì các bạn thấy là uh, ờ, VSA là một trong những công cụ uh, rất là quan trọng để giúp chúng ta có cái định hình ở trong quá trình đầu tư còn việc mà nếu mà chúng ta không có công cụ không có chiến lược đặc biệt là kế hoạch đầu tư thì rõ ràng cái lời khuyên duy nhất là đứng ngoài không tham gia à, lời khuyên tiếp theo đó là gì ạ tuyệt đối không sử dụng margin bởi vì khi mà chúng ta đầu tư chúng ta không thành công hoặc là chúng ta chưa có có trải nghiệm đúng đúng mà chúng ta lại đi mua và sử dụng margin đặc biệt là PVS thì chúng ta thấy là phần lớn đến 99 thậm chí là 100 phần trăm sau khi sử dụng margin thực ra nếu 100 thì nó hơi hơi ngoa nhưng phải 99 phần trăm là sau khi chúng ta sử dụng margin một thời gian thì thấy rằng là cũng có lãi nhưng sau đó kiểm tra lại phí giao dịch là một này thứ hai là cái gì ạ cái ờ, phí về về chúng ta gọi là chúng ta gọi là hợp tác đầu tư và thứ ba là cộng thêm khoản lỗ của chúng ta đặc biệt được thì chúng ta được rất là ít nhưng rơi để rơi trên thang máy tức là được thì được thang bộ nhưng rơi dưới thang máy và dẫn đến chúng ta dính đòn nếu chúng ta thấy là à, chúng ta sử dụng là cái à, đòn bẩy tài chính trong đầu tư phái sinh thế thì Dũng thấy rằng là trong thời gian vừa qua có rất nhiều anh chị em rất nhiều luôn ạ à, có hỏi Dũng là à, đầu tư phái sinh bị thua lỗ rất nặng sau đó chuyển sang đầu tư chứng khoán là thua lỗ thêm bởi vì thứ nhất là cái cái cái cái lối mòn đó là trong đầu tư phái sinh nó gì ạ tốc độ rất là cao nên chính vì vậy thì lỗ trong đầu tư phái sinh thì thường là chúng ta bị tâm lý cảm xúc rất xấu trong gì ạ trong cái việc mà đưa ra quyết định trong cơ sở nên ở đây chúng ta thấy là nếu chúng ta giỏi về phái sinh chúng ta hiểu về bản chất của phái sinh thì đầu tư cơ sở nó lại tốt nhưng nếu mà chỗ nó lỗ trong đầu tư vệ sinh thì nó lại ảnh hưởng ngược lại đến cơ sở đấy là lý do chúng ta cần phải có chiến lược rất là rõ ràng để chúng ta có tham gia thì cũng chỉ một hai hợp đồng thôi để chúng ta có thể theo dõi để biết và ứng dụng cho gì ạ việc sau này đầu tư cơ sở còn nếu các bạn sau khi các bạn ứng dụng mà các bạn thấy ok rồi thì các bạn tự đưa ra quyết định bởi vì thực sự là nếu Dũng muốn đưa cái này Dũng không muốn đưa cái chương trình phái sinh này vào cái chương trình à, chia sẻ thực sự như vậy nhưng vì có gì ạ có rất nhiều anh chị em gọi là uh, dũng có thể gọi là u mê tức là cái việc mà nghe theo người khác này cái việc này không có kiến thức đầu tư này cái việc mà muốn kiếm tiền được nhanh này cái việc mà gì ạ đầu tư muốn đầu tư nhiều lúc và rất nhiều yếu tố khác nữa nên dũng muốn làm những video từ không tức là từ nhỏ nhất tức là cái phái sinh từ thì chưa biết gì đến gì ạ à, những người đầu tư mà có thể có biết rồi trong đầu tư thì đây là một trong những cái mà dũng muốn dành cho chúng ta thì hôm nay chúng ta sẽ đến với gì ạ đó là cái chương không tức chương đầu tiên trong uh, đầu tư phái sinh thì đây là cái uh, một số các lý do để Dũng muốn gửi tới anh chị em đó là một là gì ạ cái điều đầu tiên nếu mà chúng ta đang bị uh, động loạn đấy, chúng ta phải hiểu đơn giản đó là chúng ta uh, lo lắng sợ hãi tâm lý tiêu cực mà đặc biệt là đang đầu tư cơ sở tu lỗ thì dừng ngay đầu tư phái sinh bởi vì đầu tư cơ sở mà lỗ chúng phải dừng và chúng ta mang cái cơ sở đang bị lỗ và đã chuyển sang phái sinh thì đấy là lý do bí ẩn khiến chúng ta thì thất bại rất là nhanh và anh chị em hiểu điều này có thể comment số 1 đúng không ạ tức là đang bị lỗ cơ sở sang phái sinh cái này là cái phần phần lớn nhá mọi người đang mắc phải đó là đang lỗ cơ sở sang phái sinh và đầu tư muốn thì tất tay sau sử dụng margin tức là tất tay luôn ạ sử dụng margin để gỡ thật nhanh nhưng sau đó thì cháy tài khoản và cuối cùng không còn đồng nào nữa đấy, đấy là lý do tại sao lại lại lại cháy tài khoản nhanh thế thế thì cái này là cái đầu tiên mà dũng muốn nhắc đi nhắc lại với chúng ta cái thứ hai nhắc đi nhắc lại chắc là Dũng chỉ nhớ bắt nhắc ba lần thôi ạ ba cái đó là gì ạ à, không nghe theo các chuyên gia bởi vì như này nếu mà nghe theo các chuyên gia theo kiểu như vào zoom để để để để đưa ra các lệnh á thực tế là nói thật ra là họ không đầu tư đâu ạ họ chỉ qua quét qua cái lại phí giao dịch nó sẽ lên rất nhanh và chúng ta mất chủ yếu mất phí giao dịch và dẫn đến là phí giao dịch là chúng ta mất và thứ hai là thường thì chúng ta cũng uh, nghe họ thì chúng ta không chủ động được cuộc chơi và không chủ động cuộc chơi thì chúng ta bị thua lỗ đó là đương nhiên xảy ra à, thứ ba nữa là à, các bạn cần phải lưu ý đó là việc mà đầu tư ban đầu chúng ta cần phải đầu tư nhỏ trước một hai hợp đồng và làm sao để làm quen cái môi trường nhưng tuy nhiên thì cũng cần phải có kiến thức đặc biệt là những kiến thức mà Dũng đang chia sẻ ở đây để các bạn phải làm quen thì trước khi các bạn làm quen thì các bạn mới gì ạ à, mới bắt đầu đầu tư thì lúc đấy nó mới có kết quả thậm chí là nó có lỗ thì các bạn cũng học được bài học đó là vì sao lỗ mà các bạn có thể học và ứng dụng trong đầu tư cơ sở tốt hơn ạ đấy là một số cái lời khuyên thế đầu tiên chúng ta sẽ học về VSA thế thì ở đây chúng ta hiểu là VSA nó sử dụng ba quy luật cung cầu đó là quy luật cung cầu à, đó là vậy quy luật cung cầu thì hỏi là trong phái sinh thì chúng ta thấy rằng là nó có big boy không à đầu tiên là có big boy không về cơ bản thì theo quan sát theo những lệnh mà đi của phái sinh ấy, thì Dũng thấy rằng cái khả năng cái đội lái hay đội dòng tiền lớn là nó có bởi vì cái cách nó đi như vậy à, cách nó đi nha cách nó đi cách nó biến động của giá cổ phiếu phái sinh là về cơ bản là có bởi vì Dũng đã có giai đoạn Dũng sử dụng cái số hợp đồng rất là lớn và gần như là tức là mình mình à, đầu tư nhiều tài khoản và mình thấy rằng cái việc mà gì ạ mà đưa cái cái cái tài khoản với số lượng hợp đồng lớn là nó gì ạ nó tạo ra xu hướng rất là rõ ràng nên ở đây chúng ta thấy là nó có tạo lập nha về cơ bản là bởi vì mình đã à, test cái phần đấy nhưng sau này nó rủi ro quá mình mình quay trở lại mình đầu tư ít hơn Tức là trước đây thì dũng một cái phiên giao dịch như này thì cái số lượng hợp đồng có thể lên đến 1 đến 2 nghìn hợp đồng thậm chí là 3 nghìn hợp đồng thì đấy là một con số khổng khổng lồ nó chiếm một tỷ trọng rất lớn tại vì thời điểm trước thì rõ ràng một cái phiên giao dịch như này thì số lượng hợp đồng nó cũng chỉ à, nó không lớn như bây giờ nhưng ở đây chúng ta thấy là rõ ràng là chúng ta hiểu đơn giản là nó có cái gì ạ? chi phối của các tổ chức tiếp theo là gì ạ nó nó phụ thuộc vào gì nữa ạ nó phụ thuộc vào tức là phái sinh đây chúng ta đặt đây là phái sinh ở Việt Nam chúng ta gọi là nó bây giờ phái sinh nó sinh ra VN30 hay VN30 sinh ra phái sinh đấy thế thì ở đây chúng ta thấy là rõ ràng là cái hợp đồng phái sinh nó là cái hợp đồng của gì ạ tương lai vậy cái nào sinh ra cái nào rõ ràng phái sinh là nó dự đoán tương lai của VN30 vậy cái nào tạo ra cái nào đấy là chúng ta sẽ cần phải hiểu rằng cái nào tạo ra cái nào cái nào có trước cái nào có sau thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là rõ ràng là thường thì cái vn30 nó sẽ gì ạ nó sẽ biến động và nó nó nó làm cho cái xu hướng của phái sinh đi lên đi giảm giảm mạnh hoặc là tăng mạnh về cơ bản thì kể cả bây chúng ta cũng không cần quan tâm quá nhiều về VN50 chúng ta cần chỉ nghiên cứu kỹ về phái sinh thôi ạ tại vì thường thì trước đây khi mà mình đầu tư ở chứng khoán thì mình có thể phân phân tích cả VN30 cả phân tích gì ạ Ờ, kể cả phân tích VN10 và phân tích chỉ số vệ sinh nên nhiều lúc nó sẽ bị gì ạ nó bị động loạn động loạn rất là lớn và khi nó động loạn như vậy thì không biết là lấy cái nào là cái cái gì ạ lấy cái nào là thước đo để phân tích nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta chọn một cái gì ạ một cái chỉ số để chúng ta gì ạ một cái chỉ số duy nhất để chúng ta đưa ra quyết định thì ở đây chúng ta quyết định dựa trên hợp đồng vệ sinh các bạn có hiểu chưa nếu các bạn hiểu cái điều này comment số 3 cái ạ tức là ở đây chúng ta thấy là cái viên 30 và chỉ số phái sinh ở cái hợp đồng gần nhất thì cái việc mà nó biến động hai cái hợp đồng đấy nó có thể biến động có lúc thì nó biến động khoảng cách rất là xa nhau có lúc thì biến động gần nhau tuy nhiên thì chúng ta cần phải lấy một cái gì ạ lấy một cái thước đo thì chúng ta lấy cái chỉ số của VN30 ở đây là chúng ta thấy là để chúng ta làm thước đo đây là chúng ta đây là cái chỉ số à xin lỗi chỉ số phái sinh VN 30 S1M chúng thấy là lấy cái này là thước đo chứ không phải là lấy cái viên 30 này thước đo bởi vì cái này có thể nhiều lúc nó có độ trễ và khi chúng nhìn vào cái độ trễ đang giảm thì cái vi cái chỉ số phái sinh này nó đã tăng rồi nên ở đây chúng ta là cái này nó thường là về cơ bản thì một cái nhà đầu tư có hợp đồng lớn tức là một cái chuyên một cái việc chúng ta gọi là big boy có hợp số lượng hợp đồng lớn thì nó có thể ảnh hưởng đến phần lớn nhà đầu tư phái sinh hay không chúng ta đặt câu hỏi đấy rất giản này nhà đầu tư phái sinh phần lớn là không có kiến thức à, phần lớn là nghe theo mách nước của người khác phần lớn là gì ạ giao dịch theo cảm tính phần lớn là gì ạ đưa ra quyết định không có kế hoạch phần lớn là gì ạ đầu tư dựa trên gì ạ? dựa trên những cái hiểu biết của mình nên chính vì vậy thì rõ ràng là việc phái sinh nó dao động rất là lớn nó biến động cực kỳ lớn vậy khi nó biến động cực kỳ lớn chúng ta chỉ quan sát ở đây chúng ta thấy là một cái phiên biến động lớn trên cái chỉ số như này nếu ở đây trên, trên khung thời gian giờ thì chúng ta thấy là một cái khung thời gian 5 phút điện, chúng ta nhìn thấy là à, một 1950 và đến một cái khung là 1360 tức là chúng ta thấy ở đây là rõ ràng một cái khung biến động rất là lớn như này và nếu chúng ta một cái khung lớn như này thì về cơ bản các nhà đầu tư cá nhân hoặc là nhà đầu tư nhỏ chúng ta thấy là thường họ có thể lướt sóng trong những sóng này vậy với các nhà đầu tư lớn hoặc là những cái chúng ta là big boy họ có thể gì ạ à? họ có thể tạo ra những cái biến động lớn để họ có thể là trong ờ, trong ờ, phân tích kỹ thuật chúng ta gọi là thu gom các gì ạ? À? hợp đồng có thể long hay là thu gom các hợp đồng sọt chẳng hạn nếu chúng ta gọi là thu gom các hợp đồng đồng long thì làm sao nó giống như quá trình tích lũy của cổ phiếu chẳng hạn à, chúng ta mua cổ phiếu đúng không mua cổ phiếu mua đến mức mức nào đó thì khối lượng cổ phiếu nó khan hiếm thì chúng ta thấy là sau đó cổ phiếu tăng còn trong trường hợp mà cổ phiếu phái sinh cũng tương tự như vậy họ sẽ long tức là họ thu mua cái hợp đồng phái sinh và khi đến mức nào đó thì cái lượng hợp đồng phái sinh trên thị trường không bán ra nữa và vì không bán ra nữa nó giống như thế này ạ đây là vì không bán ra nữa đây là quá trình thu gom vì không bán ra nữa nên cuối cùng những cái hợp đồng này sẽ tăng rất mạnh những ai mà chúng ta gọi là có xu, xu hướng sọt ở đây thì càng lên càng lên thì họ cô xu hướng gì ạ lại kể phần mua lại đó chính là long tức là chúng ta khi mà chúng ta mua ở đây ạ đúng không mua ở đây rất là nhiều thì trong quá trình mua mà những cái nhà đầu tư mà có xu hướng chúng ta gọi là sọt tức là muốn người ta nghĩ rằng là cái cái giá của cái hợp đồng này có thể bị giảm thì họ có xuống sọt nhưng khi mà họ tích lũy rất nhiều cái hợp đồng long ở đây thì quá trình đi lên nó dẫn đến là các nhà đầu tư đang sọt cần phải đóng hợp đồng đóng hợp đồng thì họ phải lo nên cái, này nó sẽ tăng lên rất mạnh đó là lý do bao nhiêu bạn hiểu điều này có thể comment cho Dũng số một đó bạn tức là với cái việc mà gì ạ mua thật nhiều cái hợp đồng chúng gọi là mua cho bán cho nhanh thì đến khi mà mua đến một mức độ nào đó thì cái hợp đồng đấy nó sẽ tăng rất mạnh và người mua được hưởng lợi còn những hợp đồng người bán là những người mà người ta bán để người, người ta mong đợi là cái gì ạ à? cái gì à? cổ cái hợp đồng mua nó sẽ giảm xuống và họ thu lợi nhuận tuy nhiên thực tế nó lại không phải như vậy thực tế là cái hợp đồng người ta mua và người ta tích lũy đó là do bitcoin thì nó sẽ tăng rất mạnh và những người bán khống họ phải mua lại và nó làm cho cái hợp đồng nó tăng mạnh hơn đó là giai đoạn cuối của một chu kỳ đó là giai đoạn cuối một chu kỳ nên đây là một trong những khái niệm có thể một số anh chị em biết một số anh chị em không biết vậy rõ ràng là nếu bây giờ chúng ta không biết điều này mà chúng ta cứ đi đầu tư phái sinh thì rõ ràng là chúng ta gặp rất là nhiều rủi ro đúng không ạ hello thế thì ở đây chúng ta tại vì à, một khái niệm như này thì Dũng muốn gửi đến anh chị em là chúng ta cần phải gì ạ trong cái hợp đồng lao chúng ta cần phải gì ạ nắm rõ được tất cả các mẫu hình này phải nắm rõ được tất cả các mẫu hình này đấy mẫu hình này về cơ bản thì có những cái mẫu hình trong cái gì ạ xu long là nó sẽ giảm và tích lũy và gia tăng mạnh có những cái hợp đồng thì nó rũ bỏ sau đó gì ạ à, nó vỡ cái vùng hỗ trợ sau tăng mạnh có những hợp đồng nó đi ngang sau đó gì ạ à, nó tích lũy và tăng mạnh và có những hợp đồng thì nó vượt qua cái gì ạ à, cái vùng kháng cự nó test lại và tăng mạnh và tất cả cái điều này nó khiến cho các nhà đầu tư không có kiến thức có thể rơi vào cái bẫy đó là đó là mua xong thì gì ạ đang long chả hạn thế thì nó bị giảm gãy kênh và chúng ta phải gì ạ bán ra tức là chúng ta phải sọt để đóng hợp đồng thì khi mà đóng hợp đồng xong thì nó tăng rất mạnh và không biết bao nhiêu các bạn đã dính cái trường hợp này có thể comment số 3 đúng không ạ tức là chúng ta mua xong tức là đang long sau đó thì tự nhiên nó có một cái đợt giảm rất mạnh sau đó thì chúng ta đóng hợp đồng lại thì cái hợp đồng nó sẽ tăng và khiến chúng ta mất cái cái cái vị thế mà chúng ta đang giao dịch và đấy chính là lý do rất nhiều người đã mắc phải và và việc mà chúng ta mắc phải như vậy mà chúng ta đi nghe theo người khác thì rồi chúng ta gọi là mất phương hướng đấy trường hợp chúng ta gọi trường hợp này là trường hợp tích lũy và tất cả phái sinh trong quá trình tích lũy nó nằm trên tất cả các mẫu hình này điều thứ hai là chúng ta có thể thấy ở đây đó là cái hợp đồng phân phối đây là quá trình phân phối của cái những cái hợp đồng những cái điều này nó giống hệt cổ phiếu nha những cái điều này nó giống hệt cổ phiếu vậy ở đây chúng chúng ta thấy là khi mà cái hợp đồng phái sinh nó chạy nước rút tức là tăng mạnh thì thường nó sẽ không phân phối ngay ở trên cái gì ạ à? trên đỉnh ngay mà nó thường nó sẽ kéo nhịp một và thường kéo nhịp hai nhịp một thường khối lượng tăng rất là mạnh hoặc là khối lượng không tăng tăng mạnh mà giá không tăng thì chứng tỏ là cái lượng long lượng sọt giá bán rất lớn hoặc là thứ hai là ờ, đầu phiên tăng cuối phiên giảm thì đây chúng ta thấy là những cái đợt này mà khối cái lượng long gì ạ à, cái lượng sọt đang áp đảo cái gì à, lượng long tức là cái lượng người ta mua vào cái hợp đồng và lượng người ta bán khống cái hợp đồng thì bán khống lớn hơn nên thực tế ở vùng này khối lượng rất lớn và sau khi diễn ra theo khung thời gian có thể là phút hay là giờ thường là 15 20 phút 10, à, 5 15 phút hoặc theo giờ thì sau đó bắt đầu nó rơi xuống và nếu chúng ta quay trở lại câu chuyện của thị trường chứng khoán chúng ta thấy tương tự như vậy chúng ta sẽ thấy tương tự như vậy sau khi mà nó vượt qua những cái đỉnh VN50 ạ, vượt qua những cái đỉnh rất lớn ở phía trên này. Đấy, rất lớn như này nếu các bạn đã theo dõi nếu các bạn thực sự theo dõi bao nhiêu bạn đã thực sự theo dõi cái phần này mà Dũng có chia sẻ ạ nếu các bạn theo dõi phần này các bạn có thể comment số 1 đúng không ạ số 1 ạ tức là khi phần này mà nó lên Dũng bảo là khối lượng lên nó thấp so với tất cả khối lượng này nó không đạt thì khả năng bị gãy là rất cao và những nhà đầu tư phái sinh họ hiểu rất rõ về điều này nên họ bắt đầu đưa lên ở trên phía trên này họ có thể có rất nhiều cái hợp đồng sọt về trên này họ kéo sọt ở trên này rất là lớn và đây chính là cái cách mà họ có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận nhưng nhà đầu tư phái sinh chúng ta thì thường chúng ta sẽ kiếm một lợi nhuận đây kiếm đây và kiếm những cái đợt nhỏ nhỏ như này và chúng ta sẽ không có được bao nhiêu cái lợi nhuận trong đầu tư và điều thứ ba nữa là chúng ta cần phải nắm rõ được cái khung thời gian tại vì hôm nay tại vì đây là kiến thức căn bản thế thì bây giờ đầu tư theo khung thời gian nào thế thì nếu mà chúng ta đầu tư theo cái khung thời gian mà một giờ thực tế đầu tư theo thời gian lớn là chúng ta cần phải rất là thông minh rất là giỏi bởi vì một giờ chúng ta biết rằng là có thể nó làm cháy tài khoản của rất nhiều người nếu mà chúng ta gọi là đầu tư theo khung thời gian một giờ đây khung thời gian một giờ đấy nếu chúng ta nhìn thấy khung thời gian một giờ đấy đấy nó từ cái 1386 mà khi cuối cùng nó giảm ở đây ạ đấy là một cái gì ạ một cái biến động 1358 tức là ở đây chúng ta một cái biên độ rất là giảm rất mạnh như này thì việc mà nhà đầu tư phái sinh chúng ta có thể mất 3 40 điểm trong cái này là rất là đơn giản và nếu chúng ta mất như này đặc biệt là những anh chị em đầu tư gì ạ đầu tư mà sử dụng đòn bẩy tài chính thì có thể mất rất lớn thế thì ở đây chúng ta cần phải hiểu là trong cái xu hướng giảm này đấy chúng ta gọi là xu hướng giảm mà những cái lần mà kéo lên cái này chúng ta sẽ tính sau này thường thì chúng ta thấy là những cái quá trình mà phía sau này bao giờ nó yếu dần đi nếu chúng ta nhìn về cơ bản chúng ta nhìn được những phía sau này cứ kéo lên nó đều thất bại yếu lần đi thì thường thì một là chúng ta sọt gãy kênh hay là chúng ta sọt ở phía trên nó yếu dần đi đấy là một trong cái quan trọng nếu mà chúng ta sọt gãy kênh nhiều trường hợp như sọt gãy kênh hạn hoặc là sọt ở đây thì sau đó nó hồi nếu chúng ta sọt chậm nó hồi là chúng ta sẽ có thể bị đóng hợp đồng mà chúng ta mất một khoản lợi nhuận cũng như là thậm chí là thu ngược lại còn nếu chúng ta có thể một vài trường hợp thì trong quá trình sọt nó có thể giảm rất sâu nhưng thực tế những cái biên độ lớn như này biên độ lớn như thế này biên độ lớn như này không nhiều nên chúng ta thấy là những cái biên độ nhỏ đây là đặc biệt những biên độ, nhỏ như này chúng ta có thể kiếm được một lợi nhuận rất là ít thế thì câu chuyện ở đây đó là chúng ta cần phải quan sát đó là những khung thời gian đầu tây đầu tiên là khung thời gian ngày để chúng ta xác định xu hướng khung thời gian ngày có tiếp tục giảm nữa hay không tức là chúng ta nhìn về xu hướng tổng thể để trong trường hợp xấu nhất thì chúng ta cũng sẽ ít bị ảnh hưởng nếu nhà mình có ai có nhớ cái phiên này không ạ hello nhà mình nếu anh chị em có nhớ cái phiên này không ạ đây là một cái phiên mà Dũng nói rất là kỹ hay là cái phiên VN30 này đây là VN30 anh chị em có nhớ không ạ nếu anh chị em nhớ phiên này thì có thể comment số 5 ạ đây phiên này phiên này ở trong cái bản tin thì Dũng gọi là bùng nổ theo đà bùng nổ theo đà và cái cái khái niệm trong cái video đầu là bùng nổ theo đà nhưng Dũng nói rằng gì ạ cái bùng nổ theo đà này là gì ạ anh chị em có nhớ không ạ nó là thất bại đúng không bởi vì đây là một cái nến một cái đợt giảm rất mạnh và quá trình hồi phục nó chỉ một nửa thôi ạ một nửa nên khả năng thất bại rất là cao khả năng thất bại cao bởi vì một cái phiên rất là mạnh như này mà còn thất bại và một cái đợt giảm sâu mà cái phiên mà kéo từ đáy lên rất là mạnh này từ đáy này lên đây mà không có cái lượng nên khả năng mà kéo được một nửa thì khả năng thất bại cao nên nếu chúng ta hiểu rõ thì chúng ta có thể là von thấp đấy thì chúng ta có thể là sọt ngay ở phía trên này nhưng tuy nhiên thì chúng ta cần phải có kiến thức đã đây là cái góc độ Dũng ờ, muốn chia sẻ cho các bạn à, có rất nhiều cái nghệ thuật để chúng ta biết được là à, dự đoán được cái khả năng thất bại là sao hoặc là ở đây chúng ta thấy là trong cái khung thời gian tại vì hôm nay Dũng chỉ nói về khái niệm ạ trong cái khung thời gian như này chúng ta sẽ nhìn thấy đây là cái khung thời gian nó cũng tương tự như vậy nếu như trong trường hợp ở chúng ta lấy cái khung thời gian 30 phút điện bạn 15 phút đi bạn 15 phút cho nó nhìn nó dễ ạ thì chúng ta nhìn hiểu đơn giản là gì ạ có phải là một cái nhịp giảm khoảng trống đấy ạ chúng ta nhìn được khoảng trống này thường khi mà cái quá trình giảm khoảng trống giảm sâu thì thường chúng ta thấy điều gì diễn ra bao giờ nó cũng có những cái đợt kéo lên để lấp khoảng trống nhưng kéo lên lấp khoảng trống đây chúng ta có kéo lên lấp khoảng trống trống nếu khối lượng nó thấp so với cái này nha khối lượng nó thấp so với cái này thường kéo lên là thất bại rồi nha kia thường kéo lên là thất bại rồi nhưng khối lượng nó lớn và tăng mạnh thì thường chúng ta long quá sớm nha chúng ta gọi là à, chúng ta sọt quá sớm thì thường chúng ta sẽ bị gì ạ bị phải trả giá rất là đắt nên ở đây chúng ta thấy là nếu mà nó kéo lên ở phía trên này này mà nó lại thất bại với khối lượng lớn kéo lên này thất bại kéo cái hợp đồng ấy lên này về cái vùng này mà khối lượng lớn mà thất bại thì khả năng giảm rất sâu chúng ta hiểu không tại vì rõ ràng là đây là một cái xu hướng đi xuống đây là xuống đi xuống xu hướng đi xuống thì rõ ràng hôm trước thì à, đây là những cái đợt kéo lên mà thường thì chúng ta gì mà giảm sâu gặp vùng hỗ trợ không bán ra tức là bán bán rất mạnh trong khung 10 15 phút để bán rất mạnh nhưng không bị bán ra bán rất mạnh nhưng không bị bán ra tức là tức là gặp vùng hỗ trợ bán nhưng không bị bán ra nên khối lượng nó nhỏ nó nhỏ thì nó cũng xuống hồi vậy khi nó hồi như này nhiều nhà đầu tư bị gì ạ à? nếu chúng ta không hiểu rõ thì nhiều nhà đầu tư sẽ bị làm sao bị lỗ bởi vì chúng ta đang sọt đúng không nó kéo lên bị lỗ lỗ thì phía trên này chúng ta là nhiều nhà đầu tư bị long đúng không nhiều nhà đầu tư lại thấy rằng xu hướng tăng long ở đây bởi vì khối lượng ở đây nó đang rất là lớn thì hôm sau nó giảm 20 điểm và chúng ta lại bị lỗ rất nặng ở đây lỗ rất nặng đây nhưng nếu không bán thì nó gãy cho lần nữa đây không bán thì gãy cho lần nữa và khi chúng ta lại có dấu hiệu sọt đây thì nó kéo lên nên thực tế ở trong cái cuộc chơi này hôm nay thì chưa chia sẻ à, hết và chúng ta chỉ nắm được một cái khái niệm để chúng ta hiểu cái cuộc chơi này nó không dành cho những nhà đầu tư thì à, muốn kiếm được nhanh tức là không có kiến thức một ký được nhanh cháy tài khoản rất là nhanh đấy là đầu tiên dành không dành cho các nhà đầu tư gì ạ à, mà đi nghe mách nước người khác nghe mách nước người khác là dính đòn không dành cho nhà đầu tư gì ạ à, sử dụng margin tại vì nếu mà không có kiến thức mà sử dụng margin là có thể cháy tài khoản cực kỳ là nhanh nói điều này là không phải dọa đâu ạ mà là thực tế nhá thực tế luôn ạ tại vì rất nhiều nhà đầu tư sau sau mỗi chu kỳ đầu tư vay sinh thì nó khoảng không biết anh chị em dự đoán là bao nhiêu phần trăm nhà đầu tư cháy tài khoản ạ hoặc là mất gần hết ạ nếu dự đoán đã từng rồi ạ nào Tại vì nói điều này tuy rằng Dũng chia sẻ cái này nhưng thực tế là gì ạ? Dũng tại vì nhiều nhà đầu tư thực sự không có kiến thức cứ mua mua bán bán và dẫn đến là, là bị mất nên Dũng làm những video trong thời gian tới để hỗ trợ chúng ta thôi và áp dụng phái sinh vào để chúng ta nhìn được biết được đúng rồi 95 hoặc 98 phần trăm là đứt luôn ạ bản thân Dũng đã từng đứt và đứt rất nặng rồi ạ đầu tư phái sinh ạ thế nên Dũng hiểu cái điều này đó là khi mình sử dụng margin quá mức mình lãi hàng tháng luôn ạ hàng tháng lãi nhưng sau một quả đứt là đứt luôn Đấy, lãi một tháng ngày nào cũng lãi nhưng một quả đứt nên cái lời khuyên cuối cùng đó là nếu chúng ta lãi làm gì ạ lãi làm gì nếu mà có lãi thì cắt cái thật lãi đi nếu mà một cái giai đoạn đầu tư mà có lãi rất là nhanh thì nên nghỉ một hai ngày đây là bài học cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta đầu tư phái sinh mà bắt đầu nó lãi nhiều liên tục thì dù là thế nào chúng ta nên hoặc là chúng ta đang có một cái phiên giao dịch nó có vấn đề thì chúng ta nên nghỉ một hai ngày chúng ta quay lại thì điều đó chúng ta sẽ ok còn nếu chúng ta quay trở lại để gỡ tức là bắt đầu muốn gỡ lại thì đa, đa phần sau quá trình gỡ đấy là quá trình quá trình mất hết thì đây là một cái chương trình đầu tiên ứng dụng VSA phân tích kỹ VSA để các bạn có thể đầu tư phái sinh thì khung thời gian này mẫu hình này xu hướng thì tất cả cái điều này Dũng sẽ chia sẻ vào những video tiếp theo nhưng trước khi để học về tung phái sinh thì rõ ràng chúng ta không thể là tự tự học theo kiểu cách mà chúng ta vẫn đầu tư được mà chúng ta cần phải học về lý thuyết học phải kiến thức nên mỗi một hôm những video Dũng sẽ làm khoảng độ 15 20 phút nên các anh chị em này thì hãy gì ạ à, chịu khó học đây là kiến thức để sau này chúng ta đầu tư thôi hoặc là chúng ta có thể đầu tư một số lượng nhỏ một hai hợp đồng để chúng ta làm quen với cái công cụ thôi còn thực tế là mới đầu tư vệ sinh để lãi nó mang tính chất là may mắn thôi khả năng lãi là rất thấp thì uh, cũng mong rằng là sẽ được đồng hành với anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nếu anh chị em mà hãy ủng hộ kênh của Dũng là hãy chia sẻ video này đúng không hãy chia sẻ video này cho nhiều người khác biết đặc biệt những anh chị em đang đầu tư phái sinh và giúp cho họ hiểu rõ được các quy luật vận động của thị trường bởi vì phái sinh là một cái quy luật uh, biến động rất mạnh và nó có rất nhiều cái quy luật mà chúng ta không hiểu uh, có lúc nó tăng rất mạnh mà không có khối lượng thì tại sao tăng mạnh không khối lượng chúng ta bảo là không phải là quy luật cung cầu nhưng thực tế lúc đó là lúc mà những cái những cái hợp đồng của các nhà đầu tư mà đang gọi là đang sọt thế là chúng ta long thì nó tăng rất mạnh nên bản thân lúc đó thì nó tăng không có khối lượng tăng rất là nhanh lên phía trên và rất nhiều hợp đồng đóng lại đóng lại thì big boy cứ để cho chạy hết đấy thì bắt đầu nó chốt một phát thì những cái nghệ thuật như vậy phần lớn chúng ta không biết được và đó chính là cách mà các big boy sử dụng cái sự hiếu thiếu hiểu biết của các nhà đầu tư cá nhân sự thiếu hiểu biết của các nhà đầu tư mong muốn kiếm tiền được nhanh và thực sự chúng ta phải trả giá rất là lớn thế thì dũng không phải dọa đâu nhưng trước khi mà uh, chia sẻ phần này thì cũng có một số cái lời đó là tất cả cái này nó là mang tính chất tham khảo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 tức là mình không thường thì Dũng mà không giao dịch phái sinh thì Dũng sẽ gì ạ chia sẻ để cho chúng nhìn thấy còn nếu mà Dũng đã đang sử dụng hợp đồng phái sinh thì gần như là Dũng sẽ không chia sẻ đâu tại vì đã chia sẻ trong cái trường trường hợp mình vừa dùng hợp đồng mình lại giao dịch thì gần như là khả năng thất bại tôi nó mang tính chất là kỳ vọng rất là lớn cái tôi rất lớn nhưng ở đây chúng ta thấy là nhiều nhiều người cũng không biết là như nào cứ mua mua bán bán thế là dẫn đến là là mất rất nhiều tiền bởi vì cứ nghĩ là nó sẽ giảm cứ nghĩ là tăng cứ nghĩ là vùng hỗ trợ này nó nó sẽ hồi nhưng thực tế hỗ trợ kháng cự nó không có ý nghĩa nhiều lắm trong đầu tư phái sinh nó có ý nghĩa mở một góc độ nào đó nhưng về bản chúng ta cần phải nắm rõ hơn về nhiều các yếu tố khác nữa một lần nữa xin chân thành cảm ơn à, Dũng sẽ không sử dụng các à, chỉ báo khác rất nhiều chỉ báo trong đầu tư vệ sinh thì Dũng chủ yếu là sử dụng các mẫu hình à, mô hình giá khối lượng những cái à, phương pháp phân tích kỹ thuật VSA cho đầu tư chứ còn uh, các uh, chỉ báo như mà ACD RS, RSI có và uh, những cái chỉ số M trung bình động thì Dũng không sử dụng uh, xin cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh chị em vào những video tiếp theo Ờ, xin chào